2 3 4 để tay phải tay trái lật xuống dưới lật xuống dưới rồi sau đó mình sẽ lắc cái phần tay như thế này ok hài đi 1 2 3 4 và dần rồi mình đếm lại nha 1 2 3 4 em 5 rồi sau đó mình đặt tay 1 2 hất 3 hất 4 5 6 hất 7 hất 8 rồi và sau đó mình sẽ lặp lại một lần y chang như vậy nữa là xong rồi tiếp tục một hai ba bốn and năm sáu bảy đập tay một hai ba tay phải lên năm sáu bảy tám and một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai hấp ba hấp bốn năm sáu bảy tám ok quá là dễ thì bây giờ biên sẽ ghép thử cái tóc đầu chậm cho mọi người cùng ghép theo nha đêm cho buồn xì treo trốn trên cây chào anh em chúng ta như đồ điên đồ cùng anh em chúng ta có thằng năm sáu bảy tám lặp lại lần nữa nè